gue in next game, bro. Dili na ko, kay. Tama ka ba? Oh, Flashbang out. Flashbang out. Throwing smoke. quyền Đúng, vâng, đúng. <laughs> đến đây Just give it, give it, give it. Isso, é-